Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dùng Bóng Đá Nơi mà có thể đưa ra những má kèo cùng với những má đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì ở ngày hôm qua mình đã lên được hai video Đó là video của trận đấu giữa Evanzo đối đầu với Cadiz Cùng với là trận uh, Verona đối đầu với Bongona Thì à, mình đã đưa ra cho hai má kèo ở trên video này Cùng với đó ở trong nhóm của mình, nhóm à, VIP Việt Dũng Thì anh em có thể thấy ở trong nhóm mình đã cho anh em là ba má kèo ở má kèo ở Evanzo đối đầu với là Cadiz thì mình đã cho má kèo là Cadiz cộng 0.5 cùng với là má kèo của trận uh, à, Ajax đối đầu với Stuttgart thì mình là cho má kèo là Ajax cộng uh, à, 0.25 còn ở trận đấu kinh điển nhất đó là Arsenal đối đầu với Southampton thì trong trận đấu này mình đã nhìn ra và đã đưa cho anh em là má kèo Southampton cộng 2 ở trong trận đấu này và như anh em có thể thấy thì ở trong cái à, ba cái má kèo mình đưa ra trong nhóm VIP anh em có thể thấy ở trận Arsenal thì đã có tỷ số là ba hòa và đã ăn được kèo Southampton cộng 2 còn ở trận Ebanjo đối đầu với Cadiz thì mình cho má kèo là Cadiz cộng 0.5 cũng đang chọn vẹn má kèo này. Còn ở trận đấu giữa AZ cùng với là Stuttgart thì mình cho má kèo là AZ cộng 0.25 thì cũng đang chọn vẹn được má kèo này khi mà ăn được nửa kèo này. Vậy đây, mình chúc mừng những anh em đã theo mình ở trong nhóm cùng với ở trên kênh YouTube Việt Dũng bóng đá đã ăn trọn vẹn được ba má kèo này đã rực rỡ ở trong ngày hôm qua. Vậy nên ở video ngày hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em một trận đấu ở trong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 Dimaco còn ở phần sân của đội chủ nhà Empoli anh em có thể thấy ở hàng công cao nhất sẽ gồm có Piccoli cùng với là Caputo ở hàng tiền vệ sẽ có một cầu thủ đá ở tiền vệ trung tâm đó là Banzai và sẽ có một số cầu thủ không thể tham gia trong trận đấu này anh em có thể thấy ở phần sân của Inter Milan sẽ gồm có là Skenia cùng với đó là sẽ có ba cầu thủ nghi ngờ không thể ra sân được đó là Dumfries, Acebi cùng với là Hitazan còn về phần sân của đội chủ nhà Empoli anh em có thể thấy là sẽ có ba cầu thủ không thể ra sân do chấn thương đó là Ficatori cùng với là Winter và Alvaro. Cùng với đó là sẽ có những cái cầu thủ nghi ngờ như là Fantini, Satanrono, Subaria cùng với là Incentin với cái thông tin sơ đồ sử dụng uh, dự kiến ở đây thì là như vậy còn ở trên bảng xếp hạng thì anh em cùng mình xem qua ở đây khi mà phần đội khách là Inter Milan đang có cho mình vị trí thứ sáu sau khi mà trải qua 30 vòng đấu thì có cho mình 51 điểm cùng với đó là có cho mình là 48 bàn thắng cùng với là 34 bàn để bị thủng lưới ở trong cái mùa giải này còn về phần sân của đội chủ nhà Empoli thì hiện tại đang có cho mình vị trí thứ 14 ở trên bảng xếp hạng cũng ờ, đã trải qua cho mình là 30 vòng đấu và hiện tại đang có cho mình là 32 điểm ở trên bảng xếp hạng này nhưng đội bóng này chỉ có 23 Xin lỗi anh em là 25 bàn thắng được ghi cùng với là để bị thủng lưới lên tới là 37 bàn. Hiện tại đội bóng này chỉ ờ, cách nhóm cầm đèn đỏ là Spezia đứng ở vị trí thứ 18 lên khoảng là 6 điểm mà thôi. Còn với cái ờ, phần ờ, đội hình và bảng xếp hạng dự kiến là như vậy Còn về lịch sử đối đầu hai đội bóng này như thế nào Thì anh em có thể xem qua đây khi mà hai đội bóng này từ trước tới giờ đã đối đầu với nhau tổng cộng là 28 lần Nhưng mà trong đó lịch sử đối đầu khá là ủng hộ phía phần sân của Inter Milan khi mà đội bóng này có tới là 23 chiến thắng, trong đó chỉ có 3 trận thua cùng với là hai trận hòa. Còn về thành tích mà thi đấu gần đây của hai đội bóng này anh em có thể thấy là về phần sân của Empoli thì phong độ hiện tại họ đánh giá khá là thấp khi mà chỉ được ở mức 25%. Cùng với đó, trong 6 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì chỉ có một chiến thắng, một trận hòa và có tới 4 trận thua trong 6 trận đấu gần đây nhất. Còn về phần sân của Inter Milan, anh em có thể thấy là đội khách đang có phong độ hiện tại rơi vào khoảng là 42 phần khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất đội bóng này cũng chỉ có cho mình một chiến thắng và có hai trận thua trong đó có là ba trận hòa thì trận hòa gần đây nhất của Inter Milan đó là khi mà đối đầu với Benfica ở lượt trận 20 tháng 4 ở ờ, Vậy với cái phong độ là như vậy thì à, anh em của mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì có thể thấy phần sân của đội Chủ nhà Empoli thi đấu khá là tồi tệ khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì chỉ có một trận chiến thắng đó là trận thắng 1-0 trước Empoli. À, xin lỗi em là chiến thắng 1-0 trước Taxi và có 3 trận hòa cùng với là có tới là 6 trận thua ở trong uh, cái mùa giải này trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng Empoli này à, trận thua gần đây của Empoli đó là khi mà đối đầu với uh, à, Monici và để thua với tỷ số là 1-0 và anh em cùng xem mình xem qua cái trận đấu này thì có thể thấy là đội chủ nhà là Monici đã đưa ra mức chấp là 0.25 với uh, tỷ số thắng là 1-0 cùng với đó ở trong trận đấu này thì uh, đội khách Empoli đã cầm bóng lên tới 68% và có tới 15 cú sút nhưng mà lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của Monici trong cái trận đấu này và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì có khá là nhiều góc được đưa ra khi mà có lên tới là 11 góc và chỉ có một thẻ vàng. Còn về trận hòa gần đây nhất của Empoli khi mà thi đấu với ờ, AC Milan thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì ờ, AC Milan là đội chủ nhà đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 nhưng mà lại không thắng được kèo chóa khi mà tỷ số đã là 0-0. Cùng với đó anh em có thể thấy khi mà đội chủ nhà là AC Milan cầm bóng lên tới tận là 70% nhưng mà có 23 cú sút nhưng mà lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đội khách là Empoli ở trong cái trận đấu ngày hôm đó còn về uh, phần uh, góc của trong trận đấu này anh em có thể thấy là có 9 góc đều nghiêng về phía của đội chủ nhà AC Milan cùng với đó là có 4 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này còn về trận thắng gần đây nhất của Empoli trong 10 trận đấu gần đây anh em có thể thấy ở đây là trận thắng 1-0 trước Lexi và trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức là kèo đồng và đã giúp Empoli thắng à, với kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0. Và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, đã có một thẻ đỏ được rút ra cho Empoli ở khá là sớm khi mà ở trong hiệp 1 nhưng mà đội bóng này đã thắng được à, với tỷ số là 1-0. Cùng với đó, anh em thấy ở trong trận đấu này là có lên tới là 7 góc cùng với là một thẻ vàng à, xin lỗi em là một thẻ đỏ và năm thẻ vàng đã rút ra trong trận đấu này còn về phong độ gần đây của đội khách là Inter Milan anh em có thể thấy là phong độ của họ thi đấu một cách cũng không là tốt hơn là bao nhiêu khi mà đội bóng này trong 10 trận đấu gần đây nhất thì chỉ có hai trận thắng cùng với là ba trận hòa và 5 trận thua thì một số trận thắng được kể đến như là trận thắng 2-0 à, trước Lexi, trận thắng 2-0 trước Benfica. Còn trận đấu gần đây nhất của đội bóng này là thi đấu với Benfica ở cái lượt trận lượt về của cúp C1 thì anh em có thể thấy là trận hòa 3 đều thì anh em cùng mình xem qua trận đấu này khi mà đội chủ nhà là Inter Milan đưa ra mức chấp là 0.25 trái và đã có tỷ số là 3 hòa trong trận đấu này. Nhưng trước đó ở trong à, cái lượt đi thì Inter Milan đã thắng với tỷ số là 2-0 nên ở trong trận đấu này là tỷ số là 3 hòa đã giúp cho đội chủ nhà Inter Milan có thể đi vào vòng trong của giải cúp C1 mùa này. Còn về thông tin của trận đấu này thì anh em có thể thấy là Benfica trong trận đấu này cầm bóng khá là nhiều khi mà lên tới là 60% Cùng với đó là có 10 phạt góc được ờ, đá trong trận đấu này và có 3 thẻ vàng được rút đều về cho phần sân của Benfica. Còn trận thua gần đây nhất của Inter Milan anh em có thể thấy là trận thua 1-0 trước Monza ở trong giải ờ, Serie A ở lượt trận ngày 16 tháng 4. Anh em có thể thấy trong trận đấu này thì Inter Milan đưa ra mức chấp khá là cao khi mà đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 trái và để thua với tỷ ờ, số là 0-1. Cùng đó anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì cũng có khá là ít góc được sút khi mà chỉ có là 7 góc cùng với đó là có 4 thẻ vàng. Còn về trận thắng gần đây nhất của đội bóng này chính là cái trận thắng trước Benfica ở cái lượt đi cúp C1 anh em có thể thấy là thắng với tỷ số 2-0. Thì ở trong trận đấu này Inter Milan đó thi đấu ở vị trí là sân khách và đã được đội chủ nhà Benfica đưa ra mức chấp là 0.25 trái và đã thắng được cái kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 khi mà hai bàn thắng đều được ghi ở hiệp 2 của trận đấu này thì anh em cùng mình xem qua các thông tin liên quan đến trận đấu anh em có thể thấy là trong trận đấu này là có tới là 10 góc cùng với đó là có 3 thẻ vàng còn à, anh em cùng mình xem qua thành tích mà khi hai đội bóng này chạm trán với nhau thì có thể thấy ở đây trong à, 10 trận đấu mà hai đội bóng này chạm trán gần đây nhất á, thì à, có tới 9 chiến thắng thuộc về Inter Milan cùng với đó là có một trận thua ở lượt trận gần đây nhất khi mà chạm trán với Empoli ở lượt trận ngày 24 tháng 1 anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, Inter Milan đã bị rút một thẻ đỏ trong trận đấu đó là vào phút thứ 40 của trận đấu cùng với đó ở trong trận đấu này thì à, Inter Milan là đội chủ nhà đã đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 trái và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số lại là 0-1 nhưng về phía Empoli thì anh em cùng mình xem qua một số thông số khác của trận đấu này như là trong trận đấu này chỉ có 5 góc được đưa ra nhưng mà lại có tới là 7 thẻ vàng cũng với là một thẻ đỏ còn về một số trận đấu khác khi mà Inter Milan thắng kèo thì à, anh có thể thấy là trận đấu à, Inter Milan thắng với tỷ số là 4-2 ở trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra với mức Inter Milan chấp 2.5 và đã khiến cho Inter Milan thua kèo châu Á khi mà tỷ số chỉ nằm ở mức là 4-2 mà thôi. Còn à, một số thông tin khác như là trong trận đấu này chỉ có khoảng là một thẻ vàng được rút ra nhưng mà lại có lên tới là 16 góc được sút cho phần sân của Inter Milan ở trong trận đấu này. Còn về trận đấu mà Inter Milan thắng với tỷ số là 3-2 ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Inter Milan lại đưa ra mức chấp lên tới là 2.25 trái nhưng mà lại để thua châu châu Á thôi mà tỷ số lại là về mức là 3-2 trong trận đấu này khi mà Empoli đã ghi được hai bàn thắng ở phút thứ 61 cùng với là 76 của hiệp 2 còn về thông tin phạt góc như là trong trận đấu này có 11 phạt góc cùng với là hai thẻ vàng như em có thể thấy là mặc dù Inter Milan thắng 9 à, trận trên 10 trận đấu à, hai đội bóng này chạm trán gần đây nhất ấy. nhưng mà như ba trận đấu mà mình vừa cho anh em xem á thì như là trận à, Empoli thắng 1-0, trận Inter thắng 4-2, trận uh, Inter thắng 3-2 thì ba trận này đều khiến em à, xin lỗi em là Inter Milan thua kèo châu Á. Vậy rằng ở trong trận đấu này thì uh, nhà cái sẽ đưa ra mức cược chấp là bao nhiêu thì anh em cùng mình xem qua ở trong ở đây thì có thể thấy khi mà được thi đấu ở trên sân nhà của mình thì uh, Empoli đã được Inter Milan chấp với mức chấp là một trái hòa cùng với là kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức là 2.75 Cùng với đó anh em có thể thấy ở kèo tài xỉu hiệp 1 và kèo cực chấp hiệp 1 thì có thể thấy ở kèo cực chấp hiệp 1 đang được niêm yết ở mức 0,5 còn về kèo tài xỉu hiệp 1 thì à, được niêm yết ở mức một trái hòa trong trận đấu này. Cùng với đó anh em có thể, thể thấy ở đây là sẽ có một số kèo à, sớm của nhà cái đưa ra như là tỷ số chính xác, à, ờ, kèo tài xỉu bàn thắng này, rồi kèo cực đội thắng, tổng số bàn thắng. À, chắn lẻ của tổng số bàn thắng như là cơ hội kép dưới sạch lưới đội thắng và ngược dòng cửa kháng áp đảo và tỷ số cách biệt. Cùng với đó thì uh, kèo tài xỉu góc và kèo góc, kèo thẻ thì hiện tại chưa được nhà cái niêm yết ở trên này để anh em có thể tham khảo. Bởi vì trận đấu còn uh, khá sớm khi mà video này được uh, ghi. Cùng với đó anh em nào mà đang chơi qua thầu có cò mà không thể vào được những mã kèo nhưng mà mình vừa nêu ở trên video cùng với là những mã kèo như là kèo góc, kèo thẻ thì anh em có thể đăng ký một trang để chơi anh em có thể tự do ra vào các kèo khác nhau chứ không phải dựa dẫm vào thầu vào cò bởi vì anh em chơi qua thầu qua cò thì rất là thiệt thòi cho anh em khi mà anh em vô vào thầu vào cò thì sẽ phải vô các kèo rất là sớm thứ hai là anh em chơi qua thầu qua cò sẽ mất tiền like tiền phí như là kèo anh em thích Empoli anh em đặt Empoli sẽ ăn được uh, ờ, 1.05 nhưng mà ở thầu ở cò chỉ cho anh em ăn 0.8 0.85 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em anh em nào mà chưa có một trang chơi riêng cho mình thì có liên hệ cho mình qua số ờ, Zalo đang hiện trên màn hình cũng là tele a còng súng xoay kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với là những cái má kèo à, ngon ăn và chắc ăn để anh em có thể tham gia vào đầu tư vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em như là thông tin về đội hình lịch sử thi đấu của hai đội bóng cũng như là kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này thì hiện tại ở trong trận đấu này mình chỉ chốt cho anh em một má kèo duy nhất ở trong trận đấu đó là Inter trừ một ở trong trận đấu thì như anh em có thể thấy là mặc dù lịch sử à, thành tích thi đấu gần đây của Inter Milan mặc dù không là tốt là bao nhiêu nhưng anh em có thể thấy ở đây khi mà thi đấu ở trên à, sân khách thì đội bóng này sẽ có 3 trận thua à xin lỗi em là hai trận hòa một trận thua và một trận thắng còn về phần sân của đội chủ nhà thì à, về thành tích thi đấu gần đây khi mà thi đấu trên sân nhà của mình thì đội bóng này lại có tới là hai trận thua, một trận hòa và một trận thắng trước Lexi với tỷ số chỉ là 1-0 mà thôi. Còn về lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là như mình đã nêu ở trên thì có 10 trận đấu à, gần đây nhất mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì có tới là 9 chiến thắng thuộc về Inter Milan và trong đó Inter Milan chỉ thua một trận đấu do bị uh, dính thẻ đỏ khá là sớm và những cái trận đấu giữa Inter Milan và Empoli thì anh em có thể thấy đều à, à, em Inter Milan ghi được à, từ 2 đến 3 bàn thắng vào lưới của Empoli ở trong cái các trận đấu trước đây của hai đội bóng khi mà chạm trán với nhau vậy nên uh, cái kèo ở trong trận đấu này là kèo Inter Milan trừ một cái hòa là một kèo sáng và một kèo đáng để em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này do mình có thể đưa ra cho anh em tham khảo còn về kèo uh, tài xỉu kèo phạt góc và kèo thẻ thì những cái kèo đó mình cần có những cái thông tin ờ, như là đội hình chính thức và thông tin liên quan đến trận đấu của hai đội bóng trước khi mà đá thì những cái kèo đó mình sẽ gửi cho anh em vào trong nhóm để anh em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì khi mà mình có những thông tin chính xác về ờ, đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu từ 10 ờ, đến 20 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì lúc đó những cái thông tin mà mình có thì mình sẽ đưa ra được những mã kèo chắc ăn và chính xác hơn cho anh em có thể tham gia vào đầu tư ở trong cái trận đấu giữa Inter Milan cùng với là Empoli ở trong cái trận đấu này Cùng với đó, anh em nào mà hiện tại chưa có một cái trang chơi để có thể tự do ra vào các kèo như mà mình đã nêu ở trên thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo đang hiện ở trên màn hình cùng với là tele a còng xuống xoay kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với những cái mã kèo chắc ăn để em có thể tham gia vào đầu tư để lấy lại những cái gì đã mất. Và video nhận định về trận đấu giữa Inter Milan và Empoli thì uh, mình xin phép kết thúc tại đây. Chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo ở trên kênh Dũng Xoay Kèo.